Đã bao ngày dân ở đây cuộc sống vượt qua khó khăn khổ nhiều Suốt mấy ngày cuộc sống ở đây Không có nấu ăn ngủ nhiều Ôi nhấp gian quá khô có ai hiểu được Cuộc sống bế tắc như vậy Chỉ cầu mong được sông ấm êm nhưng tháng năm nó ấm bệnh yên lo những ngày già che ước mưa mùa lâu lấy đi rất nhiều lo những ngày về sao tương lai làm sao biết sống thế nào thương thương thấy số phân khổ đau lũ nước trôi cuốn đi tất cả giờ còn đây một nỗi đau của hơn mười triệu dân cư giờ còn gì đâu quá khó khăn lù qua cũng tan phá tất cả chỉ mấy tháng trước đã chiêu dần cuộc sống hôm nay mất rất nhiều nhưng hôm nay mới biết cuộc sống cơ hàng người vẫn chẳng còn lại gì trở về quê hương nơi đất tổ dừng quay sông làm lại cuộc đời